xin chào mọi người hiện tại mình đang đứng ở ờ, ở phía sau lưng mình đó là cái chỗ à, dâu tây ở Nhật thì ở đây người ta sẽ trồng thì mình sẽ vào khu vực này mình mình không có mua vé và đâu sau mình vào đây mình ăn thì mình ăn đây khoảng 30 ờ, phút 30 phút thì mình ờ, ăn đây thì mình ăn thoải mái ở đây người ta sẽ trồng những cái dạng dâu tây nó nó sẽ trên cao mình sẽ nó nó rủ ngã xuống mình có thể ăn đây thì bây giờ mình sẽ vào quay cho mọi người xem nha à, いちご入りたい結局チケットここですここで買う一人でいいねはいさっきの人と別の人あ別ですグループじゃないのはい、はい、これじゃ1600円ですはい 行き当たりの温室、はいうん、真ん中に入り口があります。はい、ありがとうございます。ちょっと待っててね、はい、こっち側で、食べれるところがあるからちょっと出して。まさか。あれ。一人。一人。はい。 じゃあ一人なら近いところでやろうかはいありがとうございます53、54ここの場所この両側はいはいでお願いしたいはいで時間があそこに時計ありますけどおおよそ30分はい30分ねはいでおすすめの取り方があります、はい、いちごの取り方この軸を2本の指で捕まえたら、はい、全体を軽く捕まえる、はい、で この軸が U の字になるようにしてはいはい分かったはいありがとうございますはいよろしく Sometimes I have to keep on breathing in My lungs are filled with tears nó khó to luôn á hồi nãy bác ở Nhật kia chỉ cách hái dâu đó mình dùng hai ngón tay mọi người mình giữ sau đó mình gạt xuống thì cái cách này cách này thì nó sẽ không bị uh, giật cuốn đi thì khi mình tới đây thì người ta sẽ cho mình cái hũ để trong đó có đựng sữa đặc thì mình có thể chấm ăn thì dâu đây thì nó hơi nhạt á thì mình uh, chấm sữa thì nó ngon hơn do khu vực này thì nó ờ, vườn dâu nhỏ nên mình cũng không cần đặt trước mọi người khu vực này không cần đặt trước ở Nhật thì thường thường mấy cái khu khác thì họ sẽ đặt trước thì khu này sẽ không cần mình đến vào buổi sáng thứ bảy chủ nhật sau đó mình tới mua vé mà người ta quy định là khoảng 50 người thì sẽ không bán vé nữa thì mình tranh thủ khoảng 9 giờ sáng từ 9 giờ sáng thì mình mua vé ra mình vào đó mình ăn mình sẽ tốn khoảng một sen sáu khoảng hơn 300 ngàn để mình ăn trong vòng 30 phút trong 3 phút thì mình ăn thì đã đủ uh, no rồi chơi đây mọi người mình uh, gặt cái này mình ăn chắc 10 trái là thấy nồi đến họ ra họ lùi lời đó nhưng mà mình vô đây kiểu mình mua khoảng trên máy thì mình mua khoảng ba bốn ờ, khoảng ờ, ba bốn chục trái thì ăn cũng no nhưng mà vô đây mình, mình quay phim với lại mình chụp hình đó mọi người hết giờ cái này chưa chín lắm cái này còn đầu hơi hơi xanh Thank you. dâu tây nó lạc nên người ta cho sữa cho nó ngọt ngọt cái dâu tây nó lạc nó lần nhất à mà cho sữa thêm nữa mình chấm sữa mọi người Thank you người ta trồng trên ờ, trên bồn đất cao ta trồng trên bồn đất cao mọi người hai bên hai đồ xong nó rủ xuống đây người ta xong mình sẽ hái những trái phía dưới này nè Sometimes I have rồi mình giới thiệu mọi người cái chỗ dâu à, tay ở Nhật thì cảm ơn mọi người xem video và like và subscribe đăng ký kênh mình nha tạm biệt hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha bye bye mọi người nha 写真ばっか撮っとっちゃダメだよ。いいよ。撮撮りたいからね。営業資格ダメだよ。はい、終わりな。あ、はい、もういい。あ、ここにゴミを捨てるところは。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、バイバイ。 <laughs> <laughs> <laughs>